nếu nếu như để để hiểu nguyên lý về tâm thức hiểu nguyên lý về tâm thức thì các anh chị sẽ thấy người Việt Nam chúng ta mắc một cái lỗi nặng nề kinh khủng mà không biết mà không biết đó là cái dấu ấn cái dấu ấn về tiền bạc hay dấu ấn về bất cứ bất cứ một điều gì nó đều nó đều ở cái thời kỳ đầu đời của mỗi con người đó là từ 0 đến hết 6 tuổi từ 0 đến hết 6 tuổi và cái nguyên lý này thì không thể thay đổi nha về cái nguyên lý mà tiền bạc chúng ta đối với con trẻ thì chúng ta thường thường bị vấp một cái là gì ạ à? dạy con theo một cái có thể một cái thói quen của người Việt thôi dạy con là gì ạ không cho chúng tiếp xúc với tiền bạc từ bé và tạo những cái dấu ấn xấu cho trẻ thông qua những câu chuyện những cuốn sách ví dụ chúng ta hay cho xem gì ạ hay kể chuyện gì ạ những câu chuyện về địa chủ gian ác cường hào đó câu chuyện nó thường thường có gì ạ tôi thấy cốt truyện của người Việt Nam chúng ta thường thường cái các câu chuyện nói về địa chủ là luôn luôn gì ạ giàu có gian ác câu đó nó liên nó nó gần như là ở các ở mọi câu chuyện nói về địa chủ nó đều gắn liền với sự gì ạ giàu có là đi với gian ác thì theo các bạn khi chúng ta kể câu chuyện đó chúng ta cứ như là một câu chuyện vui câu chuyện con học là những kẻ gì ạ giàu có gian ác là bị dân lành dân dân dân làng đó ghét và chúng ta cũng cũng tạo cho đứa trẻ gì à, hiểu rằng những kẻ những kẻ bóc lột như thế là địa chủ là thường thường chúng gian ác nhưng vô tình chúng ta đã cập nhật thông tin cho đứa trẻ là gì ạ giàu có là những kẻ khốn nạn gian ác bóc lột người khác thế sau này đứa trẻ lớn lên nó có thích trở thành kẻ gian ác không không đúng không ạ chúng ta đi đi đi cho con đi học hay giáo dục con thì ạ con phải sống cho tốt tử tế hiền lành yêu thương bạn thế là gì ạ đừng có gian đừng có ác thế là đừng có gian đừng có ác nghĩa là đừng gì ạ đừng có giống địa chủ Thế là đừng có giống địa chủ là đừng có gì đừng có giàu có giàu có và khi học NLP tôi mới phát hiện ra là tại sao tại sao mình làm ăn cứ lên bờ xuống ruộng lên bờ xuống ruộng lúc thì uh, tiền tỷ lúc thì vàng bốc cả bốc nhưng rồi cũng ờ, lúc thì hai cái túi quần nó lộn ngược ra chẳng có đồng nào lúc đấy mới hiểu về nguyên lý của tâm thức